Gần đây, nhiều trường học ở Thượng Hải, Thiên Tân và nhiều thành phố ở Chiết Giang đã ban hành thông báo đình chỉ học khẩn cấp. Hầu hết học sinh bị ngừng học hoặc tăng học sớm do một số học sinh xuất hiện các triệu chứng như sốt. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thúc đẩy thực hiện tăng dần tuổi nghỉ hưu hiện đang gây chú ý trong công luận. Theo đó, người ta cũng phanh phui nhiều vấn đề gây sốc. Mức độ đại ngộ chi phí khổng lồ đối với quan chức cấp cao nghỉ hưu, trong khi phủi tay chuyện dưỡng lão của thường dân Kính thưa quý vị, theo tờ báo Chiều Tân Dân, một lớp học tại một trường tiểu học ở thành phố, thành phố Thượng Hải đã phải nghỉ học khẩn cấp trong vòng 4 ngày. Phản hồi chính thức của chính quyền cũng xác nhận thông tin này. Vào ngày 19 tháng 2, thông báo tới phụ huynh học sinh, thông báo nghỉ học khẩn cấp được ký bởi trường tiểu học Dật Phu ở quận thành phố Thượng Hải. Theo đó, 4 trường hợp cúm đã được xác nhận và nhiều học sinh có triệu chứng sốt và cúm ở một lớp học nhà trường quyết định cho lớp học này nghỉ học 4 ngày, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2 và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Nếu không có ca nhiễm mới, học sinh sẽ chính thức trở lại lớp học vào ngày 24 tháng 2. Cục Giáo dục quận thành phố Thượng Hải đã xác nhận thông báo này và cho biết các học sinh bị cúm A chứ không phải do Covid-19. Theo tin tức từ sana.com, sáng ngày 21 tháng 2, Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải đã ban hành văn bản về tuyển sinh cấp 3 và các kỳ thi liên quan vào năm 2023. Trong đó, đề cập việc thống nhất tạm dừng môn thể dục trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Dư luận nghi ngờ câu hỏi về lý do đình chỉ kỳ thi thể dục đầu vào của trường Trung học Thượng Hải có thể liên quan đến việc nghỉ học khẩn cấp của một số trường học. Các trường học ở Thiên Tân thông báo nghỉ học, 15 học sinh ở 3 trường học ở Hàng Châu có kết quả xét nghiệm dương tính. Theo báo cáo của Cục Giáo dục quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu vào ngày 20 tháng 2, tính đến 6 giờ chiều ngày 19 tháng 2, tổng cộng 10 học sinh tại một trường tiểu học ở Hàng Châu có triệu chứng sốt và xét nghiệm kháng nguyên tại nhà cho kết quả dương tính. Thông qua điều tra dịch tễ, các học sinh có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính đều không có tiền sử nhiễm COVID-19. Đây là lần nhiễm đầu tiên theo Nhật báo Hàng Châu đưa tin, ba trường học ở Hàng Châu hiện đang có liên quan. Đó là một trường tiểu học ở quận Tây Hồ, tổng cộng 10 trường hợp, tất cả đều bị nhiễm lần đầu tiên. Và một trường trung học cơ sở ở quận Củng Thượng, tổng cộng 5 trường hợp, tất cả đều nhiễm lần đầu. Còn 12 học sinh một trường tiểu học ở quận Thượng Thành có triệu chứng sốt là ổ lây truyền cấm. Hiện tại, Cục Giáo dục quận Tây Hồ đã báo cáo với cơ quan kiểm soát dịch bệnh và đưa ra thông báo nghỉ học trong vòng 4 ngày. Tờ báo Triều Tân Dân đưa tin, trong những ngày gần đây, nhiều trường học ở Trung Quốc đã thông báo tạm dừng các lớp học. Điều này đã thu hút sự chú ý của các bên. Các trường học ở Hàng Châu, Ninh Ba, Kim Hoa và Thiên Tân ở Chiết Giang đã ban hành thông báo tạm nghỉ học hoặc tan học sớm do một số học sinh có các triệu chứng như sốt. Vào ngày 20 tháng 2, một trường học ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang đưa ra thông báo về việc tan học sớm. Do virus rất dễ lây lan, kết hợp với tình hình thực tế của lớp chúng ta nên hôm nay học sinh tan học sớm, đề nghị phụ huynh chờ ở cổng trường vào lúc 12 giờ trường tiểu học thực nghiệm thành phố Thế Kỷ ở quận mới Vịnh Hàng Châu, Ninh Ba, Chiết Giang gần đây công bố thư gửi phụ huynh về việc tạm nghỉ học. Theo đó, vào ngày 18 và ngày 19 tháng 2, 15 học sinh ở một lớp học xin nghỉ vì bị ho, đau bụng và sốt và đã báo cáo với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh. Lớp học này quyết định tạm nghỉ học từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2 và sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 24. Cơ quan giáo dục địa phương cho biết, việc học sinh tạm nghỉ học là do cấm chứ không phải do Covid-19. Nhiều trường học liên quan ở Chiết Giang cho biết, gần đây một số lớp học đã tạm dừng do học sinh gặp vấn đề về sức khỏe. Một trong các trường cho biết, việc học sinh tạm nghỉ học là do cúm A chứ không phải do Covid-19. Một số lớp có trẻ bị sốt tập trung sau khi báo cáo các cơ quan liên quan, nhà trường đã quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Vào ngày 20 tháng 2, một số lớp tiểu học và trung học của trường Hoa Thần ở quận Bắc Thần, Thiên Tân đã tạm ngừng giảng dạy ngoại tuyến vì học sinh bị sốt. Thời gian tạm dừng là ngày 20 và ngày 21 tháng 2. Hiện nhà trường đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic tất cả học sinh bị bệnh, tất cả đều âm tính và đồng thời khẳng định sốt do cúm A. Có tin đồn rằng một số trường học ở quận Phong Đài và Tây Thành ở Bắc Kinh nghỉ học do bị sốt tập thể. Vào ngày 20 tháng 2, vòng tròn khu phố thông báo rằng các trường học ở quận Phong Đài và Tây Thành của Bắc Kinh đã tạm nghỉ học. Một thông báo cho thấy thông báo học sinh nghỉ học và ở nhà do trường tiểu học thực nghiệm trực thuộc trường trung học cơ sở số 2 Phong Đài đưa ra vào ngày 20 tháng 2 cho biết có 5 trường hợp học sinh lớp 1 bị sốt từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2 đạt tiêu chuẩn ổ dịch sốt tập trung. Lớp 2 có 3 trường hợp nằm cạnh lớp 1 và dùng chung nhà vệ sinh nên nguy cơ cao. Theo thông báo nêu rõ, theo quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trạm y tế nhận định đây là đợt dịch sốt tập trung, học sinh hai lớp được cách ly tại nhà từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2, quan sát tình trạng sức khỏe của họ và báo cáo hàng ngày. Một thông báo khác của một trường tiểu học ngoại ngữ ở quận Tây Thành viết cho phụ huynh. Thông báo cho biết từ cuối tuần trước, số lượng học sinh bị sốt nhiều hơn theo yêu cầu của cấp trên để tránh lây nhiễm chéo cho học sinh trong lớp, nên lớp học được nghỉ học 4 ngày và học trực tuyến tại nhà. Bức màn sắc phía sau trò tăng dần tuổi nghỉ hưu của Trung Quốc Thưa quý vị, gần đây thông tin Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy thực hiện tăng dần tuổi nghỉ hưu khiến công luận Trung Quốc lại rộ lên quan tâm chế độ chi tiêu xa hoa tiền công cho quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc nghỉ hưu. Theo dữ liệu chỉ ra, hệ thống cục cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ở mọi cấp độ, từ cấp tỉnh, thành phố, quận huyện. Bộ máy Trung ương có Cục Cán bộ Lão Thành Văn phòng Trung ương. Trong quân đội có Cục Cán bộ của Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương. Ở tại những nước dân chủ, từ tổng thống cho đến các quan chức cấp cao chẳng là gì sau khi rời nhiệm sở. Nhưng ở Trung Quốc, những quan chức cấp cao đã nghỉ hưu đó vẫn được hưởng nhiều đặc quyền, tiền thuế của người dân, không chỉ dùng chu cấp cho các quan chức hành chính đang tại chức và đã nghỉ hưu, mà còn cả một loạt quan chức trong các đảng bộ đáng lẽ chỉ được cung dưỡng bằng tiền của những đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có những khoản trợ cấp hưu trí thuộc dạng hiếm có trên thế giới, tạo thành khoản chi ngân quỹ khổng lồ. Lấy ví dụ chi tiêu vào năm 2014, theo tạp chí Động hướng của Hồng Kông, chi tiêu trong năm 2014 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu là hơn 67,5 tỷ RMB, khoảng 22,23 tỷ USD. Trong đó, chi tiêu tiền công cho các quan chức hưu trí cấp hàng đầu như Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên trưởng Nhân đại, Phó Chủ tịch nước và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn Trung ương chiếm 326 triệu RMB, khoảng 10,73 triệu đô la. Bình quân mỗi người là 27,25 triệu RMB, gần 1 triệu đô la, phần còn lại cho các cấp khác trên toàn quốc được phân bổ theo vị trí chức vụ bí quyết trường thọ đến 150 tuổi của giai cấp đặc quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bệnh viện số 301 Bắc Kinh là cơ sở y tế quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, lâu nay phụ trách khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2019, một quảng cáo WeChat của Bệnh viện 301 Bắc Kinh đã được lan truyền trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc trong đó nêu bật việc thúc đẩy dự án sức khỏe đối với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tất nhiên là các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu có mục tiêu kéo dài tuổi thọ là 150 tuổi. Có thể vì vấn đề quá nhạy cảm nên ngày hôm sau quảng cáo đã bị chặn. Theo nội dung video quảng cáo giới thiệu, kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc chăm sóc y tế cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong hơn 60 năm khám phá và thực hành, hình thành hệ thống chung phòng ngừa, điều trị y tế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, điều dưỡng, tập trung vào chống ung thư, chống bệnh tim mạch, chống lão hóa, quản lý bệnh mạng tính, tái tạo chức năng cơ quan và thực hành lối sống khỏe mạnh. Đó là một hệ thống độc đáo kết hợp sâu sắc giữa tinh hoa sức khỏe Trung Quốc và công nghệ y tế tiên tiến của phương Tây. Quảng cáo cũng cho biết hệ thống y tế đó là tốt nhất thế giới. Do vậy mà tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung cao hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo của các nước phát triển phương Tây. Ví dụ, tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2008 đã là 88 tuổi. Cuối quảng cáo tiết lộ, dự án Sức khỏe thủ trưởng 981 đã được khởi động vào năm 2005 với mục tiêu kéo dài tuổi thọ là 150 tuổi. Dữ liệu của Baidu cũng cho thấy Trung tâm Dự án Sức khỏe Thủ trưởng 981 có một đội ngũ chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên dịch vụ xuất sắc đã nhiều năm phục vụ những quan chức cấp thủ trưởng tại Trung ương, đồng thời có thiết bị chăm sóc y tế dự phòng tiên tiến nhất và phòng chẩn đoán phân tử hàng đầu thế giới. Dữ liệu cũng cho thấy mô hình 981 có 3 dự án lớn. Một là dự án tăng cường sức khỏe, không già, dự án tái tạo tuổi xuân, không già, dự án Trường Thọ 150 tuổi Trường Thọ. Dự án Trường Thọ 150 tuổi có nội dung giống như nội dung của video quảng cáo quy sách của Bệnh viện 301 đã bị hệ thống kiểm duyệt xóa bỏ. Vấn đề đối đại y tế đặc biệt mà các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc được hưởng đã một cách gián tiếp xác nhận điều đó. Khi Trương Chấn, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương qua đời ở tuổi 101, một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã giới thiệu cái gọi là kinh điển dưỡng sinh của ông này trên thực tế, lý do tại sao Trương Chấn sống đến hơn 100 tuổi không phải vì ông có bất kỳ bí quyết dưỡng sinh nào, những bí quyết đó đều vô dụng đối với người bình thường. Bà bối dưỡng sinh của Trương Chấn là vị trí quan chức cấp cao quan mấy. Tuy nhiên, tờ truyền thông Hồng Kông Oriental thân Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bình luận, thực hành chế độ chăm sóc sức khỏe đó dĩ nhiên chỉ có lợi mà vô hại, nhưng sống lâu hay không là một dấu hỏi lớn. Trên thực tế, lý do tại sao Trương Chấn sống đến hơn 100 tuổi không phải vì ông có bất kỳ bí quyết dưỡng sinh nào, những bí quyết đó đều vô dụng đối với người bình thường. Bảo bổ dưỡng sinh của Trương Chấn là vị trí quan chức cấp cao của ông ấy. Đảng và nhân dân không tiếc bất cứ giá nào để dưỡng sinh cho ông ấy. Bí ẩn đáng sợ Phía sau đại ngộ y tế đặc quyền cho những quan to đảng Cộng sản Trung Quốc này là bức màn đen kinh khủng hơn nhiều. Theo tỷ phú người Hoa ở Mỹ là ông Quách Văn Quý kể lại, bí quyết trường thọ của các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc được trả giá bằng chính sinh mạng của người khác bất cứ lúc nào, thay thế nội tạng khỏe mạnh của những người trẻ tuổi và hàng năm tiêm huyết thanh lấy từ những người trẻ tuổi để duy trì sức sống của các cơ quan thay thế. Ông Quách cũng tiết lộ rằng con trai cả của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng bị ung thư và đã nhiều lần phải thay nội tạng. Có nghĩa là không ít sinh mạng đã hy sinh để duy trì mạng sống cho ông Giang Miên Hằng. Theo các chuyên gia y tế, cơ quan nội tạng được thay thế chỉ có giới hạn tuổi thọ, cao nhất khoảng 10 năm, nhưng số cơ quan chỉ có thể tồn tại trong 2 đến 3 năm. Điều này có nghĩa là để kéo dài sự sống, các cơ quan phải được thay theo định kỳ. Sau khi Tòa án tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc xét lại vụ án Nhiếp thủ Bân vào năm 2016 bị xử tử oan vì tội hiếp dâm và giết người, đã có tin đồn rằng bản án tử vội vàng đối với Nhiếp thủ Bân có liên quan đến ca ghép thận của Trương Hàm Chi, cựu quan chức nổi tiếng trong giới ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông tin công khai cho thấy Trương Hàm Chi đã hai lần cấy ghép thận vào năm 1995 và năm 2002. Vấn đề này từng được cựu luật sư Lý Trang, nổi tiếng Trung Quốc chỉ ra rằng nội tạng của nhiếp Thủ bân có thể vẫn còn sống. Cô con gái của quan chức Trương Hàm Chi tên là Hồng Hoàng từng đăng bài trên nhật báo Đô thị Phương Nam phủ nhận việc ghép thận của cha mình có liên quan đến vụ án nhiếp Thủ bân. Tuy nhiên bản thân cô không chắc rằng ca ghép thận ấy không liên quan gì đến các tù nhân mang án tử hình khác. Nhưng với tư cách là thành viên trong gia đình, cô Hồng Hoàng nói rằng chưa bao giờ cô tham gia vào việc tìm kiếm nội tạng phù hợp, cũng như không bao giờ hỏi han về vấn đề này. Tất cả được sắp xếp bởi bác sĩ. Lý do cô không tham gia hoặc tìm hiểu là vì cảm giác quá trình này có thể đáng sợ. Phủi tay chuyện dưỡng lão của thường dân Xu hướng mất cân bằng trong thu chi quỹ dưỡng lão Trung Quốc ngày càng tăng, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải áp dụng các biện pháp trì hoãn việc nghỉ hưu để đối phó với nguy cơ khủng hoảng quỹ dưỡng lão. Có thông tin chỉ ra vấn đề Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị đưa ra kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Dựa trên các nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc vào ngày 10 tháng 2, dẫn từ báo cáo nghiên cứu do CITES Securities công bố trực tuyến cho hay, kế hoạch tăng dần tuổi nghỉ hưu có thể được công bố vào năm 2023. Theo đó, đến khoảng năm 2055, thì độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ Trung Quốc sẽ như nhau ở độ tuổi 65. Theo quy định, tuổi nghỉ hưu hiện nay ở Trung Quốc là 60 đối với nam, 55 đối với nữ cán bộ và 50 đối với nữ làm lao động công nhân. Nhóm chuyên gia kinh tế chính trị Thiên Quân, người Hoa tại Mỹ, đã có bài Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiềm chế được nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng có một cuộc khủng hoảng không thể giải quyết. Qua đó chỉ ra, cuộc khủng hoảng về chế độ dưỡng lão tại Trung Quốc đang cận kề. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị đang Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, tuyên bố tiếp tục thực hiện chính sách sinh ba con và các biện pháp hỗ trợ bổ sung, đồng thời thực hiện tăng dần tuổi nghỉ hưu. Trên Internet, một số cư dân mạng đã tổng kết giọng điệu tuyên truyền bất nhất của nhân dân Nhật báo Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề dưỡng lão tại Trung Quốc. Vào năm 1985 tuyên bố, tốt nhất là có một con dưỡng lão để chính phủ lo